Nhắc đến thần mặt trời thì các bạn sẽ nghĩ đến gì? Một vị thần oai phong lẫn liệt như trong thần thoại Hy Lạp. Hay là ông mặt trời trông như thế này? Hay là có anh em nào lãng mạn hơn mà lại nghĩ đến nữ thần mặt trời trông kiêu sa và quyến rũ như này không? Ok, chắc là cũng có đấy nhỉ. Nhưng mà cái mà mình muốn nói đến trong video ngày hôm nay lại là cái này cơ tên tên tên tên đây chính là vị thần mặt trời mà mình muốn nói đến Acer Predator Helios 300 một vị thần mặt trời thực sự đang tỏa sáng ở phân khúc máy gaming tầm trung khoảng 30 triệu nào chúng ta hãy cùng nhau đi khám phá nó ngay bây giờ nhé Tương tự như các dòng laptop gaming khác như Asus ROG hay là Dell Alienware HP OMEN thì ờ, Acer cũng có dòng laptop gaming với ngôn ngữ thiết kế gaming đậm chất game thủ, rất hầm hố và rất ngầu. Phía chính giữa là logo quái thú cùng dòng chữ Predator. Phía hai bên cạnh là hai đường mép viền đỏ cùng tông màu với khe tản nhiệt. Các góc cạnh đều có đường diamond cut sáng bóng, tạo nên sự sang trọng cho thiết kế của máy. Với phiên bản mình đang có đây, sử dụng tông màu đỏ đen gaming quen thuộc. Ngoài ra thì Acer cũng có một số phiên bản khác như xám xanh hay là phiên bản Infinity Edition màu trắng vàng có lẽ là lấy cảm hứng từ nữ thần mặt trời chăng? Mở bên trong ra, chúng ta có thể thấy là phần tắt bát cũng được Acer chăm chút hết sức tỉ mỉ. Mặt trước máy và phần chiếu nghỉ được làm bằng chất liệu nhôm phay xước kết hợp với chất liệu nhựa ở viền màn hình và nắp lưng máy. Giá mà Acer hào phóng hơn, trang bị cho máy bằng nhôm kim loại hết thì thực sự là tốt quá. Nhưng mà cũng không sao, dưới 30 triệu cộng với phần cứng phải gọi là rất được của nó thì như thế này đã là quá ổn rồi. Màn hình chính là điểm cộng rất lớn của chiếc máy này. Với màn hình 15,6 inch, độ phân giải Full HD, tần số quét là 144Hz và là màn hình mết, không bám bụi bẩn, mồ hôi, vân tay. Ở thời điểm hiện tại, có thể nói tần số quét 144Hz là con số cao nhất trong lĩnh vực laptop chuyên game. Tấm nền 144Hz thường thấy xuất hiện ở trên những mẫu laptop cao cấp, nhưng có thể thấy Helios là trường hợp hết sức đặc biệt. Nhà sản xuất đến từ Đài Loan phải chăng đã rất là yêu ái nó khi trang bị trên đó một option màn hình hết sức là cao cấp. Nói sâu hơn một chút về màn hình 144Hz, nó thực sự không phải là chiêu trò quảng cáo của các nhà sản xuất laptop chuyên game bởi thực sự nó mang lại những lợi ích bất ngờ có thể kể đến như nó hạn chế tình trạng mỏi mắt có thể bạn không tin nhưng đã có một số trường hợp game thủ bị mỏi mắt, chóng mặt hoặc thậm chí bị buồn nôn khi sử dụng những tấm nền có tần số quét thấp sự nhòe hình, giật hình trong những pha di chuyển liên tục không chỉ khiến game thủ cảm thấy rất là khó chịu mà còn gây tình trạng mỏi mắt nếu chơi game trong một thời gian dài màn hình tần số quét cao sẽ phần nào khắc phục được nhược điểm đó. Nó còn là vũ khí tuyệt vời khi chiến những tựa game FPS. Đối với các game thủ chuyên nghiệp, 1% giây cũng có thể tạo nên chiến thắng. Hãy tưởng tượng khi chậm chán với đối thủ ở vòng bo cuối, làm sao các bạn có thể ăn được gà tây khi hình ảnh bị giật hoặc nhòe. Tần số quét càng cao, độ trễ đầu vào càng thấp. Màn hình 60Hz có độ trễ đầu vào là 16,67 mi giây, Độ trễ này sẽ càng giảm xuống khi tần số quét càng cao. 8,33 mili đối với 120Hz và 6,94 mili đối với 144 MHz. Độ trễ đầu vào càng nhanh, hình ảnh chuyển động càng mượt. Tốc độ vẩy chuột sẽ nhanh và chính xác hơn, giúp người chơi dễ dàng hạ gục đối thủ. Ngoài ra thì với độ chuẩn màu sắc cao, đạt 98% bao phủ màu sRGB và 75% bao phủ màu Adobe RGB. Độ sáng là 296 nit. Helios 300 cũng đem đến những hình ảnh sắc nét, chân thực và rõ ràng phù hợp với cả những designer hay những người chuyên làm về đồ họa. Mình có mang theo chiếc MacBook Pro 13 và cả chiếc điện thoại của mình. Mình sẽ show cho anh em xem màn hình của máy tính này tuyệt vời đến như nào. Về cấu hình, phiên bản Predator Helios 300 mình đang có đây là phiên bản CPU thế hệ thứ 8, Core i7 8750 với 6 nhân 12 luồng Xung nhịp là 2.2, có thể turbo boost lên đến tận 4.1 GHz. RAM 16GB, DRAM 4, bát 266 MHz với hai thanh RAM, có hai khe cắm RAM và up to tối đa lên đến 64 GB RAM. Máy được trang bị một ổ SSD M2 NVMe 256 GB và một ổ 2.5 inch còn trống Chúng ta có thể dễ dàng nâng cấp thêm một ổ HDD để lưu trữ game. Các đồ họa NVDA GeForce GTX 1060 với 6GB VRAM GDDR5. Một điểm lưu ý là máy được trang bị Win 10 Home 64bit. Về cơ bản thì Win 10 Home và Win 10 Pro tương đồng nhau. Nhưng mà anh em muốn trải nghiệm hệ điều hành Win Full thì có thể nhờ các nhân viên của Vietech 88 update lên Win 10 Pro cũng được. Sau này có thời gian, mình sẽ làm video so sánh hiệu năng gaming giữa Win 10 Home và Win 10 Pro để xem hiệu năng có chênh lệch nhau hay không nếu anh em quan tâm thì cũng có thể comment ở phần bình luận của video này để mình có thêm động lực làm video anh em nhé về hiệu năng thì sẽ không để anh em phải chờ lâu nữa mình cũng đã cài kha khá game vào máy để test cho anh em chiêm ngưỡng nhưng vì máy chỉ có SSD 256 g nên mình không thể cài toàn bộ game cùng lúc được. Do đó, mình phải cài và test từng game một, sau đó xóa đi, cài tiếp game khác. Tất nhiên là mình cắm mạng LAN và nguồn 180W của máy để đảm bảo hiệu năng máy đạt cao nhất. Đầu tiên, với game LOL thì quá đơn giản, mình để setting ở mức mặc định thì FPS duy trì ở mức 210, lúc combat thì giảm còn 150 FPS. Vẫn là LOL, mình cài max setting, bật mọi chế độ có thể cài đặt và FPS chỉ còn là 112 FPS, lúc combat thì chỉ còn 78 FPS. Nhiệt độ CPU duy trì ở mức 75 độ C. Tiếp theo là mình chơi game PUBG ở chế độ mặc định, máy đạt ở mức 76 đến 85 FPS, nhiệt độ CPU lên đến 91 độ C nhưng duy trì ở mức 85 độ C, GPU cũng đạt 93 độ mình cài tiếp PUBG ở mức max setting thì FPS đạt 50, nhiệt độ CPU luôn duy trì ở mức 88 đến 94 độ C, GPU luôn ở mức 81 độ. Mình cũng khuyến cáo luôn anh em là không nên cài PUBG mắc cấu hình với chiếc máy này vì nhiệt độ CPU như thế là quá cao toàn trên 90 độ thì sớm muộn gì về lâu về dài cũng sẽ không tốt cho CPU và GPU của anh em. Còn mức mặc định của PUBG ở máy cũng đã được đưa lên tận hai setting, khá ổn mà vẫn không bắt máy phải làm việc quá nhiều. Cuối cùng là tựa game CSGO, một tựa game mà mình tự nhủ là chắc chắn sẽ phải test để cho các bạn thấy được là màn hình 144 Hz nó lợi hại đến như thế nào. Ở tựa game này thì máy dư sức cân ở mọi mức cấu hình. Mức FPS thấp nhất cũng đạt đến hơn 150 FPS. Và với mức FPS này thì ở các máy thường hầu như các bạn sẽ gặp phải trường hợp bóng ma tức là màn hình với tần số quét thấp sẽ không cho phép nó hiển thị được những tín hiệu truyền từ CPU và GPU lên, dẫn tới hình ảnh sẽ bị giật và xé hình. Tuy nhiên với Helios 300, điều này đã được cải thiện và hoàn toàn biến mất. Màn hình phản hồi rất nhanh, liên tục và mượt mà. Những pha lia súng tỏ ra vô cùng hiệu quả và chính xác, khiến cho sự hưng phấn và tự tin tăng lên đáng kể. Bên cạnh việc test game thì mình có cài thử Premiere trên chiếc máy này để test thử xem CPU và GPU của nó render khủng như thế nào. Vẫn là project gần 7 g video render gần 9 phút Full HD, máy chỉ mất 8 phút 56 giây để hoàn thành. Và mình đã buộc phải thốt lên, đúng là như một vị thần, máy chạy nhanh dã man. Xung nhịp render duy trì ở mức 2.8 GHz và có thể lên tới mức max là 3.8 GHz. Nhiệt độ CPU luôn dao động ở mức 80 đến 85 độ C, còn GPU thì rất là mát mẻ, luôn dưới 60 độ C. Mình dám khẳng định rằng chiếc máy này so với các máy chạm đồ họa nếu chỉ setup các phần mềm Adobe, không tính tới bộ phần mềm kỹ thuật hay là 3D thì sẽ không có máy chạm nào có cửa ăn nổi Helios 300. Thực sự i 7 8750 h quá mạnh anh em ạ. Với khe tản nhiệt của máy rất to và hầm mố, thêm hai quạt tản nhiệt to bản cùng chế độ tỏa nhiệt mà Acer quảng cáo là Aeroblade 3D thì nhiệt độ của máy Helios 300 thực sự là rất mát. Tuy nhiên, tiếng quạt tản nhiệt lại rất to và ồn Khi mới chơi game 1-2 tiếng thì máy khá là mát mẻ, không tiếng ồn. Nhưng khi chơi game 3 đến 4 tiếng liên tục thì bắt đầu CPU và GPU gần như đạt max công suất và lúc này thì tiếng quạt gió đã kêu khá là to. Vì là dòng laptop gaming nên tất nhiên rồi, máy sẽ có đầy đủ các cổng kết nối phổ biến hiện nay như USB 3.0, USB Type-C chuẩn Thunderbolt 3, HDMI, mạng LAN thu gọn, khe thẻ SD. Bàn phím của máy cũng được trang bị thêm đèn LED màu khá ấn tượng. Tiếc là không thể đổi màu RGB như các mẫu máy cao cấp khác. Máy chỉ có màu LED đỏ hoặc anh em có thể chọn thêm phiên bản màu xanh là LED Blue. Cặp loa của máy được đặt ở phía nắp lưng, âm thanh sẽ bị đập xuống mặt bàn phản lại, do đó mà âm thanh nghe sẽ không được chân thực nhất. Chất lượng âm thanh cũng ở mức vừa đủ dùng, không có gì là quá đặc biệt. Mình sẽ mở thử một bài hát để anh em nghe và cảm nhận luôn. Ngoài ra, máy cũng được trang bị thêm một vài tính năng tân tiến mới nhất hiện nay của Acer như công nghệ Wi-Fi MIMO giúp tăng x2 lần kết nối Wi-Fi RAM DRAM 4, loát dữ liệu nhanh hơn, thêm cả hỗ trợ thực tế ảo VR. Tổng kết lại thì Acer đã cho thấy khả năng nắm bắt tâm lý và đáp ứng nhu cầu của khách hàng cực kỳ chính xác. Những gì anh em cần nhất ở một chiếc máy gaming thì Helios 300 đều có. Mang trong mình đầy đủ các tính năng cao cấp, màn hình 144 Hz cực đỉnh cùng một cấu hình cực khủng thuộc dạng chẳng ngán ai, thiết kế bắt mắt, build chắc chắn. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạ xạ chẳng hạn như là loa chưa hay, viền màn hình dày. Tuy nhiên thì với mức giá chỉ chưa tới 30 triệu